là nội thất phía bên trong của bếp đây bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này nó có nhãn hiệu là Tokyo ga thì Tokyo ga nó không phải là một nhãn hiệu bếp ga mà nó là một nhà cung cấp khí ga ở bên Nhật họ mua những loại bếp của Rina, Paloma hoặc là Haman sau đó gắn ờ, tem nhãn của mình lên để quảng bá hình ảnh cũng như là tặng kèm hoặc là chia ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ thì đầu đầu tiên đó, để hiểu rõ tất cả những cái năng của bếp thì các bạn nên bấm vào nút phụ đề tiếng Việt để có thể viết được kỹ càng hơn những chi tiết mà tôi giới thiệu cho các bạn thì đầu tiên đó tôi sẽ thử cho các bạn xem những chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên bếp này cũng có hai tầng lửa giúp cho các bạn có thể dễ dàng nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều đây ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để mô phỏng dễ thổi hơn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 tôi đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga cái nước cạn nồi trước đây dù công tắc vẫn đang mở tôi sẽ đo thử nhiệt độ cho các bạn đây bếp bên phải của tôi là 280 độ nó đã khóa, mới khóa ga trước bếp bên đây là 270 độ thôi thì ở vị trí khác nhau bếp sẽ khóa ga thời điểm khác nhau đây đã khóa ga luôn dù công tắc vẫn đang mở bếp nướng cũng đã khóa ga khi nó chạy về không đi dù công tắc vẫn đang mở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 viên pin sạc này có tuổi thọ là từ 5 cho đến từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng để sử để sạc pin để sử dụng pin sạc các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc tất nhiên nó sẽ không thể nào gắn vừa vào được để tăng chiều dài cho viên pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo các bạn bẻ hơi cong đầu của lò xo lên chúng ta móc một cực dương của pin pin khi giao cho khách hàng chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là âm này chúng ta móc vào cái dương của nó có những cái lỗ nhỏ trong hộp pin đó thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp vào đây để đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trong hộp pin chú ý là các bạn tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày pin sẽ hư hỏng cũng như là bếp sẽ không có hoạt động được bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của chúng ta nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào cái đèn ở đây đèn nó sáng lên không tắt tức là pin nó yếu sắp hết hoặc là khi sử dụng các bạn nghe tiếng đánh lửa của nó nó nhanh như thế này tức là pin nó còn nhiều tiếng đánh lửa của nó yếu nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết chúng ta nên cắm sạc vào bên phía tay trái có một cái đầu dây sạc đi kèm với đó là có một đoạn dây sạc dài 3 mét để cho các bạn có thể sử dụng cái uh, nếu mà bếp chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện chúng ta chỉ việc cắm vào rồi cắm vào ổ điện để sạc thôi trên cục sạc nó có một cái đèn